Học sinh ta đoạn đường về nhà họ ô lưu Dòng người vội vàng bước nhanh qua ngửi con đấy sao chẳng thấy Mong mai nhằm bình cho ta Mọi niềm còn lại với khúc hoa Dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi núi xa Em bước đi thẳng tim làm cùng với những nỗi đau lắng nghe bên trong lòng nói đừng nhịp thở nặng nề trong tim anh biết mình đang là ai không thể nào nữa tay em lại bằng cố chấp dù là sai em ơi ngày hôm nay trời mưa phủ anh gặm nhấm từng nỗi đau này kỷ niệm một thời siêu cũ để ngày sau khi tim nhìn lại nhớ về người đã phụ tình ta đang cướp em vào một khoảng lặng giữa góc trời chỉ có mình ta có sinh ta đoạn đường về nhà họ cô lưu dòng người vội vàng đủ nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy một bài nhàn buồn viễn cho ta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 quên bao năm tháng khiến anh ngỡ ngàng khi xưa em hứa đôi ta lâu dài chịu với nỗi cô đơn cuộc đời như những thước phim buồn đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ càng tổn thương càng thấy bình thường người con gái lòng tôi từng giọt nước mắt em không thấy nỗi buồn của em giờ sẽ đã đi chỉ anh một mình nóng như cát nhớ em thật nhiều xung quanh giờ đây chỉ có riêng anh ngồi đêm từng ngày trở về với em hai năm thời gian có lẽ không quá dài khi anh đi rồi em đừng bận tâm hãy sống thật tôi hãy luôn vui cười anh không ngờ đến lo được cho em giờ nơi thời xa nhớ em thật nhiều yêu thương anh vẫn thành tròn cho em xin em đừng quên người lính yêu em Anh sống vui anh sẽ sớm trở về hai năm thời gian có lẽ không quá dài khi anh đi rồi em đừng bận tâm sống thật tốt hãy luôn bình thường anh không ngờ bên lo được cho em dần nơi trời xa nhớ em thật nhiều yêu thương anh vẫn dành trọn cho em